chúng ta thì chưa có một cái ờ, video nào bị gãy về cái đường cầu lô khung anh em nhé về cái đường cầu đè chạm của mình thì ờ, cái chạm 4 này của chúng ta này thì mình bắt cho em là từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 8 phải không ạ thì cái chạm 4 của chúng ta thì ờ, cái hôm ngày 10 16 16 của chúng ta thì đã ăn được cái chạm 4 này là đề 04 thì chúng ta đã ăn được cái chạm 4 anh em nhé chạm 4 thì cái ngày uh, từ 15 này mình chia sẻ cho anh em này cái cặp lô khung 0990 thì chúng ta cũng ăn được cả cặp 0990 anh em nhé còn cái chạm 5 này của mình nữa thì nó vẫn chưa ra thì à, anh em nào mà đang nuôi cái chạm 5 này thì chúng ta tiếp tục nuôi thì ngày hôm nay thì mình sẽ đi chia sẻ cho em về một cái chạm nữa để chúng ta nuôi tuần và cặp lô khung lô khung cặp 0990 của chúng ta thì lỗ tưng bừng anh em nhé con 09 thì ngày 16 nó ra này bạch thủ lô con 90 thì ngày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 thì cũng không muốn làm mất nhiều cái thời gian của anh em nữa thì mình sẽ đi chia sẻ cho anh em thì anh em để ý đây cho mình mình sẽ lấy à, một tháng gần nhất thứ tư hàng tuần anh em nhé đường cầu này của chúng ta chạy từ ngày 20 tháng 7 này chúng ta lấy cái giải nhất cho mình ghép xuống giải 7 con 3 con 5 này thì chúng ta đều lấy bóng của nó anh em nhé ba bóng 8 và 5 bóng không này thì chúng ta ghép con 9 này xuống 4 con này thì chúng ta có chạm 9 đề lui tuần thứ tư chúng ta có chạm 9 này ghép lần lượt thì chúng ta có 90 98 này 93 và 95 Đường cầu đài lui tuần này của chúng ta của ngày thứ tư chúng ta chỉ có 4 số anh em nhé chạm 9 thì mình sẽ đi test cho anh em thứ tư ngày 20 tháng 7 này ngày đầu không ăn này ngày thứ hai đề về 93 thì chúng ta đã ăn được cái chạm 9 này và ăn thẳng con đề 93 này trong cái dàn 4 số khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến thứ tư hàng tuần cho mình thứ bảy này chủ nhật này thứ hai thứ ba thứ tư ngày 27 tháng 7 này của chúng ta thì có chạm không chạm không của chúng ta ở đây chúng ta có 8 bóng 3 và 9 bóng 4 này 3 và 4 ghép lần lượt của chúng ta thì có 0304 08 và 09 để chúng ta lôi tuần thứ tư ngày 27 tháng 7 này ngày đầu đề về 90 thì chúng ta chỉ ăn được cái chạm không này thôi ngày thứ hai đề về 03 thì chúng ta đã ăn thẳng vấn đề 03 này trong cái dàn bốn số anh em nhé về cái phần đề chạm này chúng ta ăn thì khá là ổn phải không ạ tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi thứ tư hàng tuần cho mình thứ bảy này đề về 09 thì chúng ta ăn được con 09 tiếp chủ nhật này thứ hai thứ ba thứ tư ngày mùng 3 tháng 8 này của chúng ta thì có đề chạm 1 đề chạm 1 ở đây một bóng 6 và 3 bóng 8 8 bóng 3 anh em nhé ghép lần lượt thì chúng ta có con 11 13 16 và 18 bốn số để chúng ta lui tuần thứ tư ngày mùng 3 tháng 8 này ngày đầu không ăn này ngày thứ hai đề về 13 thì chúng ta đã ăn được cái chạm 1 này và ăn thẳng con 13 này đa phần mình test thì nó ăn rất chi là sớm anh em nhé đa phần là ăn ngày thứ hai đó khi ăn xong thì chúng ta lại đợi thứ tư hàng tuần cho mình thứ bảy này chủ nhật này thứ hai này đề về 21 thì chúng ta ăn được cái chạm 1 thứ ba thứ tư đề về 19 thì chúng ta ăn được cái chạm 1 nữa anh em nhé tiếp tục thứ tư ngày mùng 10 tháng 8 của chúng ta thì có đề chạm 7 ở đây thì chúng ta có không bóng 5 thì chúng ta ghép lần lượt thì chúng ta có 70 này 70 và 75 ở đây thì chúng ta có hai con 0 và hai con 5 thì chúng ta chỉ còn có hai số anh em nhé thứ tư ngày mùng 10 tháng 8 ngày đầu không ăn này ngày thứ hai đề về 70 thì chúng ta đã ăn được cái chạm 7 này và ăn thẳng con đề 70 này tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến thứ tư hàng tuần cho mình thứ bảy này chủ nhật này thứ hai đề về 17 thì chúng ta ăn được cái chạm 7 thì tiếp tục cái tuần này của chúng ta thì đề đường cầu này chỉ cho chúng ta cái đường cầu đề lui tuần là cái chạm 8 anh em nhé chạm 8 ở đây thì chúng ta có hai bóng 7 và 6 bóng 1 này thì chúng ta có để chạm 8 ghép lần lượt thì chúng ta có 81 này 82 này 86 và 87 thì cái đường cầu này đa phần mình test là nó ăn ngày thứ hai và ngày thứ ba anh em nhé thì anh em cân đối vào tiền làm sao cho hợp lý là được cái chạm 8 này và cái đầu 8 anh em nhé anh em nào cẩn thận thì chúng ta đánh cái chạm 8 đủ 19 số cho mình còn đâu anh em nào mà đánh 8 cái số này thì cái tỷ lệ số nó ít thì nó ra rất chi là thấp nên là anh em cân đối làm sao vào tiền cho nó hợp lý là được anh em nào mà đánh ở trên trang thì chúng ta có thể là vào được cái chạm 8 này 19 số của chúng ta còn đâu anh em đánh bốn cái số này thì cái tỷ lệ của um, nó ra là mình chia sẻ trên cái video này của chúng ta thì đa phần là nó ăn về cái chạm thôi còn cái dàn ít số thì tỷ lệ nó rất chi là thấp anh em ạ nên là anh em cân đối vào tiền làm sao cho nó hợp lý là được anh em nhé anh em nào không trùng cầu trùng kèo thì chúng ta chỉ dừng lại mức độ tham khảo thôi tất cả những con số thì mình chia sẻ cho em thì đều có cầu kèo nên là anh em nào trùng máu với mình thì anh em vào tiền không trùng máu thì thôi không có gì là chắc chắn 100% anh em nhé về cái đường cầu lô khung của mình thì à, mình sẽ bắt cho em là cái cặp 1881 tí nữa cái bảng chốt thì mình sẽ chốt cho anh em thì đây là cái bảng chốt của mình về cái đường cầu lô khung thì mình bắt cho em là cặp 1881 và con 18 là con bạch thủ anh em nhé Bạch thủ 18